Xin chào quý vị và các bạn và trong video này thì mời mọi người cùng Duy tới thăm phân xưởng sản xuất gỗ thủ công cho nội thất của một mẫu xe Bentley. Và nơi đây chính là thành phố Crewe thuộc Vương quốc Anh nhỏ nhắn và yên bình. Chỉ có thời gian ở đây mới có thể cảm nhận hết được cái chất của một chiếc xe Bentley, một mẫu xe huyền thoại và chứ danh khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ cái phân xưởng mà sản xuất ra những gỗ thủ công cho nội thất của xe Bentley có thể nói là một phân xưởng vô cùng quan trọng trong việc chế tạo ra nội thất của tất cả những mẫu xe Bentley trên thế giới. Tại chính nơi đây thì theo yêu cầu của khách hàng về màu gỗ nội thất này, rồi loại gỗ này, rồi vân gỗ sẽ được lựa chọn như thế nào. Từ màu sáng tới màu tối, từ nhiều vân gỗ đến ít vân gỗ, từ hình hài, từ đường nét, tất cả những cái tấm gỗ là những khối gỗ ốp được lắp trang bị lên một mẫu xe Bentley thì đều được tuyển chọn rất cẩn thận ở đây và tất cả những cái tiêu chuẩn khắt khe nhất để dành cho một mẫu xe thì gần như đều được Bentley áp dụng và để đáp ứng được những cái tiêu chuẩn đó thì mọi loại gỗ tốt nhất trên thế giới đều được lựa chọn, được tuyển chọn cực kỳ cẩn thận trước khi vào đến nhà máy và cần tới 5 tuần để hoàn tất các chi tiết gỗ cho một chiếc xe trong đó thì cần tới 3 tuần để làm khô gỗ trong một môi trường đặc biệt của nhà máy Bentley. Sau đó là 2 tuần để làm các công việc như tạo hình, đánh bóng, các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Gỗ sử dụng ở trong xe Bentley phải đáp ứng được đủ tiêu chuẩn như là các cái vân gỗ phải đối xứng nhau, các miếng gỗ được sử dụng phải có một cái đường thẳng ở chính giữa và hai bên cân đối nhau từng ly từng tí một đều được tuyển chọn, được soi cực kỳ kỹ và đây là một tiêu chuẩn rất khắt khe của nhà máy Bentley. Và để chọn ra được một khối lượng gỗ dùng cho một chiếc xe Bentley thì phải cần tới 10 mét vuông gỗ nguyên khối, trong đó có tới 8 mét vuông được bỏ đi và chỉ sử dụng 2 mét vuông mà thôi. Mặc dù là công đoạn sản xuất khắt khe như vậy nhưng mà đến những cái công đoạn khắt khe, cực kỳ khắt khe hơn thì vẫn cần phải có một đội ngũ những người giàu kinh nghiệm để kiểm tra các sản phẩm gỗ hoàn thiện và tất cả để phải đảm bảo không có một tì vết nào dù chỉ là một vết sứt bằng đầu kim có trên mặt gỗ cũng không được chấp nhận Vâng, chỉ như vậy thôi là chúng ta đã hiểu tại sao Bentley đẳng cấp và chứ danh như vậy Vâng, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra Và một câu hỏi được đặt ra là mỗi một chiếc Bentley thì cần mất bao nhiêu lâu để hoàn thiện Câu hỏi này thì thực sự là không có một ai ở trong nhà máy Bentley có thể trả lời được Bởi vì sẽ không ai có thể trả lời chính xác được câu hỏi này Bởi tại đây thì Bentley luôn mang tới cho khách hàng sự hoàn mỹ và để có được điều đó thì những kỹ sư, những nghệ nhân của Bentley phải cần rất nhiều thời gian. Họ kiểm tra, họ gia công, họ hoàn thiện tất cả những khâu đó đều được kiểm soát cực kỳ khắt khe. Và như quý vị và các bạn có thể thấy ngay bây giờ đó chính đây đang là một cái khối gỗ đã được cắt xẻ cẩn thận đều tăm tắp và trước khi đưa vào ghép để hoàn thiện các chi tiết trên xe thì các nghệ nhân ở đây đều kiểm tra lại rất kỹ lưỡng họ dùng mắt dùng kinh nghiệm rồi dùng cả những thiết bị hỗ trợ để kiểm tra cái độ phẳng độ nhẵn độ thẳng của từng ly gỗ một họ vô cùng cẩn thận và từng cái chi tiết nho nhỏ đều được họ nâng niu và tiếp theo sau khi họ giáp gỗ vào qua những cái công đoạn hấp sấy ép để cho các cái khối gỗ các cái thanh gỗ lớn được kết nối vào nhau thì sẽ được đưa tới bộ phận mài, rũa, cắt để định hình nên những cái chi tiết được lắp vào trong xe. Và toàn bộ những cái khâu định hình này thì sẽ được gia công bằng hệ thống máy bởi vì những cái này thì sẽ cần gia công chính xác từ những con số lập trình mà nhà sản xuất đã đo đạc và tạo vẽ ra. Nếu như không nhầm thì đây chính là cái khâu công đoạn để tạo ra cái bảng tablo bằng gỗ họ làm cực kỳ cẩn thận giáp nối tất cả những cái khối gỗ này sau khi ờ, được định hình bằng máy thì sẽ được giáp nối với nhau bằng một cái loại keo đặc biệt xong sau đó thì ờ, các nghệ nhân sẽ dính dùng băng keo và dính chặt lại để xếp vào một cái bàn đó như các bạn thấy cái bàn đó đã được đưa vào trong hệ thống ép đây là một hệ thống ép thủy lực và qua cái hệ thống ép thủy lực này thì sẽ giúp các cái à, các cái thành phẩm này kết dính với nhau tốt hơn Và tất cả những cái chi tiết này thì đều Bentley kiểm soát rất kỹ lưỡng Như quý vị đang thấy là một à, nghệ nhân đang bóc cái lớp ni lông ra tất cả các vân gỗ đều rất đẹp à, gia công giúp thì à, tất nhiên là ngoài máy móc gia công để có được những cái kích thước à, hoàn hảo thì à, cũng vẫn sẽ cần tới những cái à, khâu hoàn thiện mà phải sử dụng bằng bàn tay của con người nghệ nhân sử dụng những máy mài tạo độ nhẵn độ mịn phẳng cho bề mặt những cái linh kiện chi tiết lắp trên xe đây như bác à, này đang à, gia công cái bề mặt để cái tấm mà để ốp vào cái ờ, vị trí trên bảng táp lô mà trước mặt ờ, của người ngồi bên ghế phụ ấy ạ của gió điều hòa này đấy, cái tấm cổ thì ở trong nội thất của những mẫu xe Bentley thì đều được thiết kế bố cục theo đúng dạng hình đôi cánh trên cái logo của chiếc xe Bentley đấy ạ hai bên rang ra còn ở chính giữa là những cụm điều khiển trung tâm như là điều hòa hay là màn hình ờ, thông tin giải trí những chi tiết này thì à, các nghệ nhân phải nói là gia công cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận họ trau chuốt họ cầm từng cái rũa một để rũa những cái cạnh mép của cái cửa gió điều hòa cái vị trí lắp cửa gió điều hòa sau cái công đoạn à, mài nhẵn rồi vệ sinh cái bề mặt thì à, sẽ được đưa sang một cái dây chuyền gọi là dây chuyền phun sơn lên bề mặt Thực ra thì những cái ờ, công nghệ như thế này cái chất liệu sơn thì họ đều dùng những chất liệu sơn những cái loại sơn đẳng cấp trên thế giới và mỗi hãng này sẽ lựa chọn cho mình những cái ờ, loại sơn riêng Thực ra thì những cái ờ, lớp sơn mà sơn lên những cái bề mặt gỗ này thực ra nó chỉ là phủ bóng và bảo vệ bề mặt gỗ thôi Nhưng mà cá nhân Duy thì Duy thích những cái chất liệu gỗ mà sau khi họ mài nhẵn đi để thô như vậy thôi Đấy là cái tùy thuộc cái sở thích của tùy người thôi Có những cái công đoạn gia công mà quả thực là mình cũng không biết là họ đang làm cái gì Sau khi mài nhẵn là họ lại đưa lên để kiểm tra bằng mắt Rất rất rất rất nhiều các công đoạn để hoàn thiện được những cái chi tiết thành phẩm lắp lên một mẫu xe Bentley bảo sao mà không đắt cái đấy mất quá nhiều công sức như thế này bình thường thì ở ờ, nhà chúng ta có những cái bộ bàn ghế tiếp khách bàn trà kể cả chúng ta sử dụng những cái loại gỗ rất là tiền như là gỗ chắc hay là một số những cái loại gỗ như gỗ xưa ấy, chẳng hạn thì đôi khi trong cái quá trình mà để cắt xẻ và để đóng tạo lên chúng ta cho chúng ta một cái bộ bàn ghế ngồi thì nếu mà chúng ta soi kỹ những bộ bàn ghế ở nhà thì chắc chắn là cũng vẫn sẽ thấy được những cái vết gọi là vết uh, sẹo ở trên bề mặt gỗ mà khó có thể tránh khỏi được bởi vì một bộ bàn ghế chúng ta thì không thể nào mà có thể tùy chọn có thể chọn lựa những cái gỗ kỹ lưỡng như thế này được từng chi tiết được uh, lắp đặt xong thì uh, sẽ được kiểm tra lại một lần cuối trước khi à, chuyển sang cái khâu lắp ráp lên trên à, nội thất bên trong xe vâng, đây chính là chiếc đồng hồ nằm ở chính giữa cái à, khu vực bảng tắp lô của mỗi xe Bentley đấy ạ Toàn bộ những cái công đoạn này đều được lắp ráp thủ công bằng tay hết Ngày đến cửa gió điều hòa, sáng bóng rồi xong rồi con phải cần kiểm tra cẩn thận xoay đi xoay lại Logo Bentley đang được gắn lên cái tấm ốp nếu như quý vị các bạn à, đã xem và cũng nhớ lại thì ở trong cái video mà sản xuất ờ, cái ghế da bọc da lên những cái chi tiết nội thất ờ, của chiếc xe Bentley thì riêng cái phần tựa đầu của những cái ghế ngồi trên xe là tất cả những cái logo ở trên trên trên cái phần tựa đầu đó thì đều được à, sử dụng cái công nghệ theo đặc biệt bằng máy và những cái logo đó thì được làm cực kỳ chính xác và không bao giờ có cái chuyện bị lem chỉ hay là bị sai lệch cuối cùng thì sẽ là những cái công đoạn mà các nghệ nhân ờ, sử dụng rẻ đặc biệt để lau lại một lần cuối tất cả những chi tiết những cái thành phẩm sau khi được ốp gỗ vâng vậy là những cái thành phẩm này sẽ được chuyển đến những cái khâu để lắp ráp lên trên xe và sẽ còn rất nhiều những cái chi tiết nữa những cái phân xưởng khác để tạo nên một chiếc xe Bentley